vô vô vô vô đi vô vô đi đi kéo kéo cà cái lạnh xuống nó giật cái luôn không đâu là đâu giờ đâu nó ảo giờ đâu không đẹp không đẹp mày ghé mày không đẹp kéo kéo đây mấy anh trai ơi trời ơi ca sĩ em vừa đẹp vừa hát bán đấy đã dòng để mới số để đồ để quá để để không có gì đâu bị treo còn bút nào không? Dạ. cái này sao hết? Đâu. Dạ. Gặp hoài tác được một câu luôn á một câu cuối cùng luôn á